Sếp bắt tăng ca Bạn gái là đòi gặp sự. Alina uống vui đời sảng khoái bên nửa sông lam vạn rung đo chiều chắc con bên đời giàn nhỏ mưa xuân nắng ngày sắp đến biệt em còn kịp chuyển sang sông biết mẹ ngơ đang con nóng hồi anh mướn tóc em suốt tuổi xuân tôi lại đi em về bên nhớ kiếp xa để tình ta yêu sông lam hồng liên cho liền trong sáng quyền lấy vội hồng nhỏ mưa xuân nắng ngày sắp biết biết em còn Will thương đo chiều chắc con bị đời giang nhỏ mưa xuân nắng ngày sắp đến biệt em còn kịp chuyển xa sông muốn em lỡ đo ở lại bên không hồi Anh mướt tóc em suốt tuổi xuân Ừ lại đi em về bên nửa kiếp xa Để tình ta yêu sông lam hồng liên Cho liền trong sáng quyền lấy với hồng Càng yêu quê xứ người thêm nặng người sắp hết biệt em còn kịp chuyển sang sông buồn em lỡ đó ở lại bên đi gánh ngược thiếu lao